À, xin chào các bạn trong video tiếp theo này à, Quốc sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo tạo một ID AdMods để gắn vào app kiếm tiền quảng cáo ha. thì cái giao diện AdMods chúng ta đã tạo xong à, trong cái tài khoản này thì à, lần đầu tiên để chúng ta sẽ à, tạo cái ID à, để gắn vào app kiếm tiền thì khi các bạn à, bật tài khoản lên trong phần này sẽ có cái um, nút nó là add your first app ok thì trong cái phần này chúng ta sẽ tích vào cái nút đó và nó hiển thị lên cái um, giao diện đó là set up a new app trong phần này thì uh, Atmos hỏi cho chúng ta là uh, bạn đã uh, publish cái app này lên trên Google Play hoặc là App Store chưa thì các bạn chọn no đối với những cái app mới các bạn đang uh, uh đang đang code hoặc là đang uh, đang làm chưa publish uh, chưa publish lên ok các bạn chọn nâu nha sau khi các bạn uh, chọn xong chọn uh, ờ, no xong nó hiện thì lên uh, một cái phần là enter your app information thì các bạn trong phần này các bạn điền cái tên app của mình để mà um, tracking cái ID và các bạn chọn là platform đó là Android hoặc là iOS thì um, thường thường mình hay dùng Android thì bây giờ uh, chúng ta sẽ um, sẽ sẽ chọn phần Android và chúng ta sẽ ghi vào một cái tên app gì đó à, ví dụ như mình ghi là Screen Mobile à, ok và các bạn chọn S ha à, sau khi chọn S xong thì hiện thị lên là một cái app ID thì à, trước hết thì chúng ta để có một ID của cái app Xmode thì chúng ta chọn next create as until ok rồi trong cái phần các bạn chọn s uh, until này thì nó hiển thị lên ừ, ba cái à, cái à, ba cái hình thức của cái cái quảng cáo ha. thứ nhất là banner thứ hai là insta thứ ba là word ok thì trước hết mình sẽ tạo ra một cái banner các bạn click vào banner các bạn gõ ví dụ như là cái cái s until name thì mình chọn là banner um, rồi à, sau đó các bạn chọn là create uh, unit thì như vậy nó hiển thị lên một cái uh, à, ID của banner để chúng ta gắn vào app ha. đấy đây là ID của banner rồi um, tiếp theo thì uh, mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn là add cái ID khác đó là cái uh, interest là cái full screen đó à, khi quảng cáo nó hiển thị lên uh, full màn hình luôn đấy mình đặt cái um, cái id này là full screen ok thì nó hiển thị lên một cái uh, id uh, đó là CA app public và một cái giải số ha rồi à, bây giờ add thêm một cái nữa đó là cái reward à, reward is phần uh, nó hiển thị yeah, reward là đây là phần quảng cáo nó hiển thị theo kiểu là chúng ta xem video uh, trên game và nhận được cái um, cái, cái à, phần thưởng từ trên game ha. Uh, đây là một cái hình thức mới của Esmos ok à, xin chân thành cảm ơn các bạn theo dõi các bạn nhớ subscribe uh, kênh mình để um, theo dõi xem những cái video tiếp theo mình chia sẻ nha cảm ơn